đĩa ốc Five xin kính chào quý anh chị Xin giới thiệu với quý anh chị các sản phẩm tháng 8 Đầu tiên là một lô đất ở Xuân Trường Diện tích 600m2, sổ riêng nông nghiệp Giá 4,8 tỷ Hướng Tây Bắc Đường ô tô 8m Cách trung tâm Đà Lạt tầm 22km Bán kính 500m Gần chợ, trường học, khu dân cư đông đúc An ninh cao, đầy đủ các tiện ích Thế đất bằng phẳng thoáng mát, giao thông thuận tiện, thích hợp nghỉ dưỡng, định cư, đầu tư đất nền. Tiếp đến là một lô đất ở Sân Thọ, diện tích 400m2, 18 x 18m, sổ riêng xây dựng, giá 8,5 tỷ, hướng Bắc, đường hơi dốc, ô tô tận đất, cách trung tâm Đà Lạt tầm 10 km, 8 phút tới chùa Linh Phước, cách Ủy ban Nhân dân 300m, gần trường học, chợ, khu dân cư đông đúc, đất view thoáng, nhìn ra quạt gió cầu đất, Xung quanh có nhiều homestay thích hợp đầu tư, nghỉ dưỡng. Sản phẩm tiếp theo là một lô đất nằm ở mặt tiền Tô Hiệu, phường 7. Diện tích 100m2, sổ riêng xây dựng, giá 6 tỷ, hướng Tây, đường nhựa, ô tô né nhau, cách trung tâm Đà Lạt tầm 3 km, 3 phút tới sân vận động tỉnh. Gần chợ, cây xăng, trường học, khu dân cư nhộn nhịp, thế đất dương, không hầm hụt, thích hợp kinh doanh khách sạn, buôn bán hàng hóa, căn hộ cho thuê và định cư lâu dài.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 Xin kính chào và hẹn gặp lại.